chi hăng 我都。 他老还路。 <laughs> 靠结不 tōk shī lò đê sông bu cá lê lò đô đi bao giờ đi lòng tu lò con thơ bỏ e chế tê nụ nọ lò tư trình cha e cú nhà thay thà khó sơ khủ Phật hoa e tờ trọng tòa si li tờ vui trà vui thua chỉ bao đoa e ra nhà nữ trong yo cỏ cha cu chẳng mò xe thiên nó cỏ bò cả tử trùng đi đi tơ tòa cỏ chua đi